La la la la la chân ta ta la la la. Ủa, Phong ơi. À, à, trời, ai ạ? À? Ai ai ai ai ai kêu tôi vậy? Anh Vịt đẹp trai nhất làng Hello Team ơi. trời gì mà gọi giờ này đang sáng sớm buồn ngủ chết à. Ủa, ủa vậy vậy? Thôi, chào em, chúc em buổi sáng tốt lành nha anh Vịt đẹp trai qua thăm em đây. Trời em buồn ngủ à Qua thăm làm gì thôi về nhà Tí nữa em gọi là đánh răng rửa mặt xong rồi em qua em thăm anh lại à ờ, ờ ok ok đi đi chắc muốn thăm mèo thôi cầm bánh về không cho nữa đi về luôn Ủa, bánh đã bánh đã ôi, ôi thương thương thương thương thương ôi trời ơi bánh hả đau bánh đâu bánh hamburger kẹp bò úc cực mạnh anh mới làm sáng nay đó hôm nay em mang qua mời em ăn này trời ơi cái gì mà cái bánh hamburger ở đâu ra mà nó to hơn cái đầu em luôn vậy anh Trời bánh hamburger này là thuốc siêu đặc biệt chỉ dành riêng cho phong cận duy nhất trong ngày hôm nay không có một à quên không có hai ôi là trời cái gì mà xịn quá vậy cảm ơn anh nha ủa mà sao hôm nay anh tốt với em quá vậy trời còn phải nói nữa anh à người ăn gương mẫu gọi là cực kỳ vip và suốt ngày thiêu thương các em mình nó có gì ăn ngon là mời qua mời em ăn trước nè, trời ơi cảm ơn anh nha trời ơi cảm ơn anh cảm ơn anh trời đúng là đúng là dịch thương em nhất mà cảm ơn dịch nha rồi rồi rồi khát sáo quá ăn đi ăn đi ngồi đây mà hưởng thụ đi ăn về đây ok okay. rồi khi nào nhắn tin feedback cho anh biết nha rồi tí rồi em ăn em ăn hết cái bánh xong em gửi ảnh cái cái dĩa không qua cho anh ok rồi <laughs> hey, trời ơi bạn ơi anh dịch hôm nay tốt bụng quá bạn ơi tự nhiên đem bánh qua tặng cho mình nữa <laughs> trời ơi trời hey nếu như bạn không biết á thì anh dịch là một người cực kỳ gọi là thương yêu mấy đứa em trong nhà luôn bạn ơi và gọi là anh dịch có đồ ăn gì ngon anh dịch cũng đem qua cho mình hết đó mấy bạn thấy anh dịch có tốt bụng không nếu anh thấy anh dịch tốt bụng đừng quên qua kênh của anh dịch và gọi là like video chia sẻ video rồi đăng ký kênh ủng hộ cho anh dịch nữa nha ok thôi chắc mình đem bánh kem này về nhà nhàn à không bánh hamburger chứ không phải bánh kem nhầm <laughs> rồi trời ơi đâu đâu đâu rồi quay đây quay đây quay ôi em mới được ông dịch cho nguyên cái hamburger to này nhưng mà em ăn không hết đâu hay là hai anh em mình vô ăn chung ờ. nhau đi ôi dịch tốt bụng mới trời hamburger nè anh em mình ăn tới mai chưa hết luôn phải không đúng rồi cái hamburger này em nó thật với anh luôn rồi à. cả làng mình ăn không hết luôn á to dữ vậy mà ok rồi đi vô đi vô ăn đi vô ăn ê ông khoan mình chơi game tí đi rồi mình ăn ha ok vô đây vô đây ừ. vô đây vô đây vô đây vô đây rồi ok mình ra mình chơi game xíu đi mình là mình ăn ok để đây nè ở trên bàn nè vừa chơi game vừa ăn luôn rồi ok vô vô vô chơi game chơi game bực bực bực bực bực bực bực bực máy tính lên bực máy tính lên à, trời ơi cứu tôi với nhờ nhiều quá ôi ủa anh dịch kìa anh dịch ơi cứu em với chơi gì vậy ủa hôm nay simi có mấy con pet mới lại ấy, pet gì pet cái đầu anh á tôi nói là vô nhà em nó phá nè trời ơi cứu em với ủa mấy con này ở đâu đâu đâu đâu ra dữ vậy em không có biết nó ghen mà anh giết nó giúp em rồi em sợ mấy con gọi là mấy con quá nhện này mày dám gọi là xúc phạm mày dám tấn công thì mày mày chết tao mày là con mày là con cho mày chết là nhìn cái bốn này như đập bên nhìn nhìn nè một hứt là không có nhận nào đó thì mày tâm anh sẽ đứng đây bảo vệ em đó hết sợ mấy con nhận chưa à, nhưng mà còn nhiều con lắm dứt hết đi anh quán em nhiều con lắm đó ờ. ờ, mấy con này trang trí làm cảnh từ xài đến halloween hợp lý ra chưa có gì đâu thế nên là nó xem timmy luôn rồi ồ chết hết rồi yên tâm đi chết hết rồi ok cạo em nha trời ơi lo chết thì được a few minutes later ê hey, xem mày Xem Tính ra xem là có rất là nhiều bạn hỏi tôi luôn là Anh Phong ơi tại sao mà siêu nhân tứ trụ tập 1 và tập 2 Em không thấy chị Sim biến hình bao giờ hết ờ. Anh thử kêu chị Sim biến hình cho bọn em xem đi Cho nên bây giờ Sim thử biến hình siêu nhân cho bạn xem đi Sim À <laughs> ok được rồi Siêu nhân son biến hình yeah! Yeah! Wow ơi xịn dữ ta trời ơi Nè Rô, Rô coi nè, bộ đồ siêu nhân là bộ đồ mà em thiết kế cho Sim anh thấy đẹp không mà <laughs> Trời ơi, nhìn siêu đẹp luôn đúng không? trời sao đẹp mà bộ anh được, bộ anh màu đen đẹp hơn dạ. Trời ơi, bộ anh nhìn y hệt như cục than vậy đẹp chỗ nào Ôi, đó các bạn ơi đẹp hết trơn mà Mấy bạn thấy sim mi biến hình nhìn có đẹp không bạn? Nếu bạn nào thấy Sim biến hình đẹp nhớ cơ mình lại cho mình biết nha Đấy, trời ơi, quá đẹp luôn bạn ơi, quá dễ thương luôn Ủa mà khoan, <laughs> rồi Sim ơi Ủa từ sáng giờ hai người có thấy ông dịch đâu không? mất tiền hoài ôi dịch dịch kia. dịch kìa lên ôi hello mọi người hello anh ủa hello how are you ơi mọi người ơi à, mọi người ơi có có có các bạn nữ nào đứng kế bên dịch vậy ta ủa dịch đây đây quay quay quay quay ủa ủa vậy đây à em hôm nay buổi sáng đẹp trời quá trời đẹp không đẹp không ôi đây là em họ dịch thấy dịch à em dễ thương quá à. chào em nha em họ chào em nha xin tự giới thiệu với mọi người đây chính là em bạn gái mình wow. oh. my god trời ơi bạn ơi anh dịch cũng có bạn gái luôn hả trời ơi cái gì vậy động trời nha Wow ê, ê, Tên tên ông nghĩ bộ mình ông mới biết có bạn gái Bạn gái tôi mới lụm trên Shopee À bạn gái tôi mới mới mới quen Trời ơi ghê ghê ghê Các bạn ơi từ trước giờ mình cái tưởng dịch BD ra vậy Có người yêu các bạn ạ nghe mày nghe mày <laughs> em dạ. mọi người đây chính là bạn gái của mình mọi người thấy không bạn gái mình giống y hệt mình luôn các bạn thấy gọi là ờ. <laughs> trứng nó vừa lứa không Wow à, tôi, tôi biết tại sao Dũng Nhộng nhìn hai cái mắt của hai người này nó nó xả lấp lánh luôn á <laughs> Không, Tào Lao giống nhau à, biết chỗ nào không? Lại hai người màu vàng y hệt nhau thấy không? Ờ. À. <laughs> đời nó diễn ra bạn nhìn à Bạn gái mình à, vừa xinh vừa đẹp, tóc vàng á, mặc váy dịu dàng, ngon À có nhập sinh? Trời ơi, xinh thì tất nhiên là phải sinh rồi, bạn gái dịch thì ai mà dám chơi xấu đúng không? À, <laughs> ủa mà từ nãy giờ bạn gái dịch sao không nói gì hết trơn vậy? Ủa bạn có bị câm hả dịch? Trời ơi Tâm à. gì Bé đâu Nói cho người ta sợ coi Không Tại tại vì mọi người nói nhiều quá mình ngại À Thôi bạn ơi Nghe cái giọng dễ thương gì đâu luôn Trời Mình ngại Trời trời trời Ôi đúng là bạn gái dịch hà Số 1 luôn Số 1 luôn Ủa Rồi à, hai người hẹn hò nhau được bao lâu rồi Hỏi mới hẹn hò nhau được có mấy tiếng hả? Hẹn hò được mấy tiếng là thành người yêu luôn hả? Ghê vậy? Ờ, yêu luôn Thôi mày nói nhau mấy tiếng nhìn giống màu nhau Hợp tính khác nhau cái yêu luôn Wow ờ, trời ờ. ơi Sao anh Thằng gái dịch có cái đuôi kỳ quá ta Ủa đâu Ủa ừ? Ủa, Ủa vậy đây bạn gái dịch tại sao lại có gọi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trời 5 năm năm sáu cái đuôi luôn vậy gì ghê vậy núp núp núp núp hỏi mấy câu núp hỏi thế mọi người vẫn không biết là trên đời này nó có một cái thế giới mà người ta gọi là cosplayer à Ờ, cosplay à đúng không à. à em hiểu rồi vậy là cái đuôi này là cái đuôi để cosplay đúng không ui sim cũng hay cũng hay cosplay nè wow à. <laughs> wow ủa chị mua mấy cái trang phục đâu vậy chị mốt thì chị em này cũng thích cosplay lắm á <laughs> ok luôn luôn là mình dẫn bạn đi nha Wow okay, <laughs> Quá đẹp luôn Trời ơi bạn ơi Mấy bạn thấy bạn gái của anh Dịch có đẹp hay không Có xinh hay không Thì bạn nhớ bình luận ở cho mình biết nha Ôi là trời Xinh gì đâu trời Thôi hai người cứ đi hẹn hò nhau tiếp đi Bọn em không làm phiền mọi người đâu bye bye Ôi, mình hôm nay là mình gọi là cho mình xin gọi là một hôm nên mình đi vắng nha anh em anh em đừng ghen tị với mình nha ôi bye bye mình mình mình đi đi đi đi chơi đi để để để đi đi đi tạm biệt mọi người nha đi đi đi đi gì đâu lên lên lên ông dịch có đôi có cặp kìa không mấy giờ em hẹn hò với anh đi tàu lao rớt một dạ, bỏ nha anh hợp lý hợp lý bỏ nha xem bỏ nha xem không chuyện ở đâu thôi dạ. thôi bây giờ thì à, gọi là trong làng này cũng im ắng quá không xuất hiện à. con quái vật nào hết cho nên là ai về nhà nấy ăn uống rồi là kiếm gì đó ăn đi tôi cũng về nhà okay. ăn cái hamburger mà dịch mà dịch dịch cho tôi đây bye bye mọi người hey trời ơi bạn ơi hôm nay anh dịch tặng cho mình nguyên một cái hamburger to đùng luôn bây giờ phải về nhà để ăn mới được <laughs> ok ok many, many minutes later Hey, để xem coi lên Youtube coi dạo này các bạn có gọi là chia sẻ với lại like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình không ta? Ủa, ủa gì đâu? Trời, trời, trời, ông qua bên nhà tôi kiểu gì mà như ma vậy, giật hết cả mình Trời tao tại tại tao sợ mày ăn hết hamburger rồi còn tôi còn nghe còn nghe ăn. Trời còn hôm bữa anh anh với em lo chơi game quá có chịu ăn đâu cái hamburger còn y nguyên đây nè trời trời nhưng mà chắc là còn ăn được á à vẫn còn ăn được chứ còn ăn được anh ơi nó chưa nó nó chưa bị thúi ok ok chắc là ăn được rồi vậy anh em mình ăn ăn được ok ăn, ok ăn, ăn, ăn, ăn. À, à, dạ, dạ. dạ. Phong Cái gì vậy? Chồng mặt quen quen vậy Cái ốp với thồ đâu mang cái mặt cái mặt Phong đây thằng nào đó mày ủa, ủa vậy hả anh nè ở đâu thanh rô đâu đây vậy à... qua nhà ăn ké không không rô qua bên nhà để ăn ăn ké cái hamburger lần trước anh tặng em á hamburger nào ai tặng nào ai gì ai cho gì ủa, cái hamburger lần trước anh tặng em đó ủa mà sao hôm nay nghe giọng anh kỳ quá vậy À, à, giọng cái kỳ cái anh đi trời rồi chung mà tóm lại hôm qua anh qua anh đòi hamburger của anh nào đưa đây ủa cái, cái tàu lao hamburger này anh tặng ngồi lại thôi mình lên phòng ăn rồi đi đi đi lên phòng ăn mất luôn cái này đập luôn đập luôn cái nhà này cái nhà hamburger khu, khu nhà này đập luôn nhà này đập cái gì nè cái gì vậy chạy má hamburger trên lầu ông nội nè đập luôn nhà này có mang hamburger đâu hamburger trên lầu ở đâu lên lấy luôn Ê, hamburger của anh tự nhiên mang về ăn này hai ba thằng chung lại nhau ở đây hamburger đây đúng không đúng rồi hamburger này là trước anh cho bọn em á cái gì vậy cái ủa cái gì hả rồi ủa ủa rồi sao tự nhiên ông dịch ông đòi lại vậy ủa bây giờ đòi lại nói em nè Xong coi gì đất có thủ công Xong hòa bá Hammer Guy Người đây ăn nha Bây giờ anh nói em tuyên bố một câu Thunder luôn à Tất cả đồ gì trong nhà này liên quan đến đồ của anh Trả lại hết đây Ủa cái gì ba Cái gì ba Tính ra là mấy cái đồ mà anh tặng cho em là đồ anh tặng rồi Sao thì em đòi lại Thôi anh không thích hôm nay người ta gọi là giờ không yêu nữa đòi quà được không Ủa trời ơi Ủa trước giờ em với anh có yêu nhau hả Tàu lâu Ôi giờ, giờ tự nhiên hôm nay anh khó chịu với em Ủa kỳ các bạn ơi Tự nhiên bình thường nha anh dịch ảnh rất là tốt bụng luôn ảnh rất là thương bọn mình luôn tự nhiên hôm qua hôm nay qua đòi lại hamburger rồi đòi lại quà rồi cái kiểu của bọn mình rồi cái kiểu nữa ủa kỳ á các bạn ơi này các bạn ơi thì các bạn ơi không nói nhiều bây giờ một là mang trả lại hết đồ nha từ giờ đến tối gom lại hết trả không trả đủ từ giờ đến tối nhá nhà này anh cũng xây tặng em là tối qua đòi lại nhà luôn cảm ơn cái cái cái nhà này mình quên mất cái nhà này là ông ông dịch ông xây tặng cho mình có khi nào ông đòi lại thiệt không ta trời, trời ơi ôi trời ơi sao vậy ủa bây giờ sao không rồi anh thấy hôm nay ông dịch ông cứ lạ không anh sao từ khi em thấy ông có người yêu á cái chị em thấy tính nết của ông khó khăn dữ dằn khó chịu á thì ông la một mình hoài luôn anh rồi xong luôn dịch dạy gái đòi lại quà để đem tiền cho gái rồi à, mình rồi <laughs> bạn ơi anh dịch gì bạn gái của dịch mà anh dịch bỏ rơi anh em bọn mình rồi <laughs> thôi chắc em bỏ nhà ra đi đây tại cái nhà này là nhà dịch say cho em mà đi đi đây <laughs> Ừ, ủa mà khoan mới về phải đi ta tính ra là mình giữ cái sổ đỏ của nhà này mà thôi kệ ở ở ở lại ở lại tiếp rồi thôi rồi chơi game rồi khỏi cần hamburger nữa chơi game chơi game chơi game bực bội quá the next day ơi trời ơi mấy bạn ơi đói bụng muốn chết luôn mấy bạn ơi anh dịch đáng ghét ghê luôn á các bạn tự nhiên không tặng cho mình cái hamburger xong cuối cùng lấy lại cái đồ đáng ghét cái hamburger to đùng tự nhiên lấy lại tiếc ghê luôn trời ơi chắc phải ra siêu thị kiếm gì đó ăn mới được à, ủa, ủa khoan gì bên trong kia đây ủa ô ừ. bạn gái của anh dịch với anh dịch đang Ủa, trời ơi, đang làm gì trong đó ta trời ơi, chuẩn bị hôn nhau hay gì trời ủa để xem coi trời, trời cái gì mà cười ghê vậy ông dịch ông cúi đầu xuống cái kiểu nó trời hiểu rồi chắc là giận nhau hay gì vậy bạn ơi trời chắc là cãi nhau hay gì giận giận giận nhau mất tiêu rồi ồ <laughs> mà khoan từ giận nhau mất mới gì cười ờ, thôi bỏ chắc không có chuyện gì đâu thôi đừng quan tâm đến chuyện của gọi là của người ta làm gì không thôi có ngày phù mỏ ừ. luôn các bạn thôi vô siêu thị kiếm gì đó ăn thôi <laughs> trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn biết không hồi nãy mình mới nghe nói có báo động rằng ở bên đây có yêu quái bạn ơi cho nên là anh em mình liền chạy qua đây để tập hợp tiêu diệt yêu quái bạn ạ à. trời ơi lâu lắm mới thấy yêu quái xuất hiện nha ồ để xem coi <gasps> ui rồi ừ. em thấy yêu quái kìa à đứng trên bàn đúng rồi yêu quái đang đứng ở trên bàn ủa, liên quan gì nội tào lao đây coi yêu quái kia ngươi từ đâu đến đây <laughs> Ta từ đâu đến Các người không cần biết Các người chỉ cần biết một điều đó chính là Ta sẽ tiêu diệt các người <laughs> Ngươi nghĩ rằng là Ngươi nghĩ rằng là ngươi muốn tiêu diệt ta là dễ sao Không bao giờ có chuyện đó đâu Bởi vì bọn ta chính là tứ trụ siêu nhân Ủa mà khoan Từ hình như hôm nay mình thấy hơi thiếu thiếu gì phải Rồi hình như thiếu thiếu gì đúng không ờ. Thiếu ông dịch rồi ba Ừ Ủa Ủa khoan à. Ủa ông ông dịch đi đâu từ sáng giờ em em em không thấy ổng đâu bình thường là ông đứng cái bên tao nè giờ ông đi đâu mất tiền à đi. ông đang dịch đi chơi bạn gái rồi trời ơi quên mất hôm nay anh dịch đi chơi với bạn gái bạn ơi quên mất quên mất thôi không sao hôm nay có ba người cũng được ok rồi anh em đã sẵn sàng tiêu diệt con yêu quái này chưa sẵn sàng dạ. rồi chuẩn bị thôi hỡi tứ trụ siêu nhân lấy vũ khí ra nào hỡi biến hình Chà! ơi Và bọn mình đã biến thành siêu nhân rồi nè Mấy bạn thấy bọn mình có ngầu chưa Nhớ nếu thấy ngầu nhớ để là một like nha các bạn <laughs> Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt con yêu quái này thôi hmm, Con yêu quái chuẩn bị chịu chết đi <gasps> các con tứ trụ trong truyền thuyết đó Đúng vậy, bọn ta chính là siêu nhân tứ trụ trong truyền thuyết đây Nhưng mà không sao, ta có các con của ta, các con của ta hãy đánh chết chúng nó đây hey! làm trời ơi là trời mấy bạn ơi tầm xàm thì chứ tự nhiên không chịu hồi xong chịu hồi các con của ta tưởng là quái vật hay gì kinh khủng lắm ai về chịu hồi mấy con gà <laughs> ôi à, trời để thôi quýnh thử coi trời ơi quýnh con cái chép bèo luôn rồi nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm khác có khác rồi nhầm nhầm có hơn con hoàng của ta hãy xin đi hết triệu hồi ra mấy bộ xương kìa bạn ơi trời ơi trời ha nhưng mà mấy cái bộ xương thì làm gì được bọn ta chứ bọn ta là gọi là siêu nhân tứ trụ mà anh em đâu tiến lên giết bọn nó ơi xa rồi một con bay lên trời luôn quýnh tiếp quýnh vào đó anh em trời ơi rô là rô anh quýnh có mấy con bộ xương mà anh làm gì mà anh bị nó quýnh chết vậy yếu xèo vậy anh đó thấy không em chỉ cần quẹt quẹt dao một cái thôi là chết con thấy ghê chưa nè coi nè coi nè mày hả mày quá à, quá xỉn luôn mày mày mày mày bộ xương bộ xương mày mày hả mày rồi còn con bên đây nữa để em quẹt nó luôn mày ủa quẹt nó quẹt nó quẹt nó quẹt nó mày hả mày rồi bay lên trời là rơi xuống chết nè tung ủa chưa chết chưa hả? chết mày hả mày rồi ok <laughs> rồi à? để sao? về bảo cho nó sao anh chết hoài vậy đâu tao lên đánh tầm sao bắt nó tầm gần cho bánh lại trời ơi trời ông rô quýnh gì quái mà ông chết hoài bạn ơi bởi vậy có nhiều bạn kêu bọn mình là siêu nhân tấu hài chứ phải siêu nhân tứ trụ <laughs> bạn à đầu à, lao chứ Ê, à ok ơi. quên mất còn con yêu quái này nữa quay ôi không các con của ta <laughs> các con của ngươi yếu xìu à bọn ta chỉ cần quơ vài cái thôi mà nó chết queo hết rồi các người nghĩ sức mạnh của ta chỉ là những các những đứa con của ta không không các người sai rồi các người hãy nhìn đây ủa gì vậy gì vậy gì ủa gì vậy làm gì vậy ủa làm gì đâu ủa em không hiểu mà mới làm gì ủa không hiểu ạ làm lại á lại lại lại lại lại rồi mới lại ôi ôi ôi trời ơi chạy nhanh ôi

rồi cái con yêu quái này nó khỏe quá rồi nó chạy nhanh quá à phong ơi dạ những trường hợp như này chúng ta có một cách để giải quyết vấn đề là cách nào bỏ chạy đây sao mà hẹn vậy đâu <laughs> trời tao lâu. ơi con yêu quái tao sẽ giết mày ơi bởi được tao tao thách ngươi đuổi được ta nè đứng lại tao lấy xe máy để đuổi ngươi bây giờ trời, trời, trời nó chạy mất tiêu luôn bạn ơi ôi trời bạn ơi con yêu quái này chạy nhanh quá bạn ơi trời đúng là hồ ly nha nó chạy nhanh gì đâu luôn trời ôi trời giờ làm sao để tiêu gì được nói người ta À mà quên mất con Sim nữa chị chị Sim ơi Đây ô mày con tuổi ra rồi <laughs> Tôi yếu ơi. Ờ không phải là Sim yếu đâu Mà là do là mấy con yêu quái này nó khỏe quá thôi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 ơi trời ôi mà khoan hình như con yêu quái này nhìn nó quen quen mấy bạn ơi hmm, chắc là do mình nhìn nhầm á thôi chắc về nhà thôi hey, tức quá mà